Hello, hello anh chị em. Anh chị em xin chào anh chị em có mặt à, trong buổi livestream buổi chiều ngày hôm nay ạ. À. Nếu anh chị em có mặt thì hãy comment ạ, comment vào phần ô chat ạ. Xin chào bạn Nguyễn Phước Trinh. Xin chào Nguyễn Hương. Xin chào Lê Phương Hạnh Đạt ạ. Xin chào anh chị em, nếu chúng ta đang có mặt thì hãy comment vào phần ô chat để chúng ta giao lưu cho nên hôm nay là buổi chiều chúng ta thấy là thị trường bắt đầu có những đợt giảm rất là sốc đúng không anh em thấy thị trường giảm sốc như này thì vậy với chúng ta phản ứng như nào ạ một là chúng ta thoát ra và để nghỉ ngơi hai là chúng ta vẫn tiếp tục giữ cổ phiếu thì bây giờ chúng ta với chiến lược thời điểm này chúng ta nên làm gì ạ theo anh em chúng ta nên làm gì với những chiến lược ở thời điểm này và trong chia sẻ trong cái buổi livestream này thì Dũng sẽ giải đáp cho chúng ta một số các chiến lược để chúng ta có thể nhìn nhận thị trường một cách khách quan nhất ạ anh chị em à anh chị em à bây giờ chúng ta thử quan sát trên thị trường chứng khoán xem là hiện tại trong hôm nay là bao nhiêu bao nhiêu anh chị em là các group kín group hở và chúng ta gì ạ bán ra thì comment cho Dũng số 1 đấy ạ thì anh chị em nghe và đang thấy là hiện tại mà bán ra hết cổ phiếu thì comment số 1 và với cái điều kiện là gì ạ lo lắng sợ hãi thì comment số 1 đúng không hãy lo lắng sợ hãi thì comment số 1 nhớ là comment để chúng ta gì ạ ai lo lắng sợ hãi thì comment số 1 đấy ạ đúng không chúng ta phải comment ạ hãy nói về đúng sự bằng đúng cái bản thân chúng ta cảm nhận như nào cứ comment như thế không sao ạ, đúng không comment số 1 đấy ạ đúng không ok rất tuyệt vời ai mà chúng ta thấy rằng là comment số 1 thế thì ai thấy lo lắng sợ hãi và cảm giác là thị trường hôm nay giảm 23 điểm giảm rất là mạnh như này bây giờ chúng ta cần phải xử lý là bán hết cổ phiếu hoặc là một vài các group mà chúng ta đang theo dõi thì đang có khuyến nghị là bán dần ra hoặc là như thế nào thị trường đặt đỉnh rồi phải phải thoát ra đi hay như nào đó anh chị em có thể thấy là đang tâm lý tiêu cực thì hãy comment cho số 1 à, hãy comment số 1 ok còn ở đây ai thấy rằng cảm giác của chúng ta cũng gì ạ thấy rằng rất là không quá chúng ta gọi là lo lắng hay chúng ta gọi là vẫn bình tĩnh ạ vẫn bình tĩnh bình an à, bình an và chúng ta thấy là chưa có gì phải quá là là phải phải phải gấp gáp thì comment số 2 comment số 2 à, comment số 2 ạ ờ, ai mà chúng ta đang thấy rằng là thấy là chưa có vấn đề gì comment số 2 vậy chúng ta sẽ thấy là giữa số 1 và số 2 đã đang diễn ra ở trạng thái như nào đúng không bây giờ chúng ta xem là số 1 và số 2 đang diễn ra ở trạng thái như nào để chúng ta có thể nắm rõ được cái tâm lý chính của các nhà đầu tư ở trong đoạn này nó đang để tiêu cực hay nó đang tích cực nó đang ở trạng thái là bi quan hay là trạng thái mà chúng ta cảm giác là mệt mỏi ạ ở đây chúng ta thấy là rõ ràng là cũng đã có một lượng lớn anh chị em đang comment số 2 ở đây Đúng không đang comment số 2 vậy ở đây nếu anh chị em thấy là việc mà chúng ta thấy là vừa comment số 1 và vừa comment số 2 thì chúng ta gọi là ở đây là gọi là tâm lý trong phân tích chứng khoán thì chúng ta thấy ở thời điểm này gọi là tâm lý gì ạ nếu nhìn cả hai một bên là gì ạ comment số 1 và một bên là comment số 2 thì anh chị em cảm giác là tâm lý gì ạ à? tâm lý lúc này chúng ta đang thấy là tâm lý gì ạ à? à, chúng ta hãy bản thân chúng ta chúng ta phải nhận ra cái điều này anh chị em cảm giác là tâm lý gì ạ à? đúng không hoang mang người thì hoang mang đúng không người thì sợ hãi đúng không lưỡng lự đúng không chúng ta gọi là lưỡng lự bên lưỡng lự một bên thì đấu tranh một bên thì bán hết ra bởi vì đã được các rút kín rút hở nào đó bảo bán ra cũng có một bên cũng bảo là một số anh chị em nó bảo mua vào mua vào bởi vì bây giờ giá đang là tốt đúng không giá đang rẻ đúng không giá đang là rẻ nên chúng ta gọi là lưỡng lự nghi ngờ hoang mang đúng không 50 50 chúng ta đang phải phân tích cả cả thị trường chứ không phải phân tích chúng ta được bởi vì chúng ta ở trên thị trường chúng ta thấy có hai cái trường phái họ đang đấu tranh lẫn nhau hai trường phái họ đang tương tác với nhau nên một ông thì mà bán đi đừng có giữ một em để bảo mua vào vậy ông nào là ông đúng ạ à, bây giờ chúng ta phải xem là ai là người đúng và ai là người chúng ta cảm giác là có thể sai trong đoạn này vậy đúng sai ở đây nó không quan trọng bằng cái việc mà chúng ta cần phải hiểu rõ rằng cái phản ứng nhà đầu tư như thế nào đúng không phản ứng của các nhà đầu tư như thế nào thay vì chúng ta cứ đi tìm đúng sai tranh cãi với thị trường làm gì đúng không tranh cãi với thị trường là gì nên ở đây chúng ta mới gọi là trong đầu tư chứng khoán nó có một chiến lược đó là gì ạ chiến lược khi mà chúng ta xem thị trường á chúng ta phải quan sát xem là với thị trường giảm như thế này thì điều gì diễn ra nếu anh chị em học dũng thì nếu thị trường giảm như này thì chúng ta ăn mừng hay là chúng ta vui vẻ hay là chúng ta sợ hãi hay là chúng ta gì ạ quan sát hay chúng ta làm cái điều gì ạ đúng không chúng ta quan sát hay chúng ta làm gì chúng ta cảm giác là bình an hay sợ hãi là vui sướng hay là cảm giác là rất là thoải mái ạ à anh chị em thấy rằng Dũng đang rất là thoải mái đúng không có điều gì không ạ dù là thị trường có giảm có giảm có giảm thì vẫn thoải mái bởi vì mọi thứ nó đang gì ạ đang nằm trong kế hoạch đang chủ động hết rồi mà nếu mọi thứ chúng ta đang quếu kế hoạch chủ động hết rồi thì mọi thứ nó có vấn đề gì hay không ạ bây giờ chúng ta đang thấy rằng một số anh chị em đang gì ạ nắm giữ cổ phiếu thì phản ứng của chúng ta ở trong lúc này là gì câu chuyện là như vậy phản ứng của chúng ta là gì chúng ta phải xem là phản ứng anh chị em nhớ là phản ứng của chúng ta trong thời điểm này là gì quan sát xem phản ứng của chúng ta là gì thế thì ở đây chúng ta sẽ có một số các cái điều kiện anh chị em để anh chị em có thể theo dõi và lấy rõ được một là gì ạ một là chúng ta thấy là một bên bảo bán một bên là mua nên khả năng thị trường đạt đỉnh thời điểm này là đúng chưa theo anh chị em là nếu một bên là bán một bên là mua thì theo anh chị em thị trường lúc này là gì ạ đang nghi ngờ lưỡng lự thì vậy thị trường đạt đỉnh chưa ạ nếu anh chị em bảo ai là đỉnh thì comment số 1 hay à, số số 3 đi ạ ai là đỉnh comment số 4 đi ạ và đấy ạ và chưa là đỉnh thì comment số 8 à. ai là đỉnh comment số 4 chưa là đỉnh comment số 8 đấy, hay là chưa cũng được không sao cả thế thì ở đây chúng ta thấy là nếu mà mọi thứ nó đang lưỡng lự đang nghi ngờ vậy những cái nhà đầu tư nhỏ lẻ vẫn còn nghi ngờ nhà nhỏ lẻ vẫn còn nghi ngờ đầu tư cá nhân vẫn còn nghi ngờ vậy cái khả năng điều chỉnh sâu điều chỉnh sâu điểm chỉnh mạnh trong cái này có khả năng xảy ra hay không bởi vì họ vẫn đang nghi ngờ đúng không chúng ta đang thấy là họ vẫn đang nghi ngờ rất là cao nên cái việc mà giảm sâu giảm mạnh thì có thể diễn ra trong thời điểm này hay không câu chuyện nó rất là đơn giản đấy thôi ạ đúng không đấy là cái điều đầu tiên chúng ta nên trên thị trường á có cái nó rất là hay mọi thứ khi mà chúng ta đang cảm giác là hưng phấn nhà nhà nói nói người người nói nói các báo chí đưa ra công tin rồi cực kỳ tích cực thì lúc đó nó mới là một trong những tín hiệu để chúng ta cần phải quan sát cần phải theo dõi tuy nhiên đó chỉ là một trong những điều kiện để chúng ta biết thị trường đạt đỉnh không nó phải phân phối ít nhất là ít nhất từ 3 đến 5 lần trở lên nhá trở lên chứ không phải là ít nhất từ 3 đến 5 lần trở lên nó sẽ có những biến động lớn các cổ phiếu dẫn đầu chạy nước rút và đang có dấu hiệu phân phối và Dũng đã nói một vài các cổ phiếu đã có dấu hiệu phân phối ngay từ đầu đó là VPBank đúng không Liên Việt Quốc Banh một vài các cổ phiếu đã dẫn đầu đã có dấu hiệu phân phối ngay từ đầu vậy câu hỏi đặt ra là anh chị em này câu hỏi đặt ra là những cái cổ phiếu nó phân phối theo anh chị em là phân phối bao lâu thì nó có thể kết thúc được những cái cổ phiếu blue chip đúng không những cái cổ phiếu blue chip nó tăng thì là dạ, thì chúng ta cần phải bao lâu nó mới phân phối ra được cần phải bao lâu ạ à? câu chuyện là nó cần phải phân phối bao lâu đấy chúng ta không đo lường được mà chúng ta cứ dựa, dựa vào gì ạ là thị trường tin nọ tin kia và chúng ta đưa thông tin vào khi mà thông tin cho đưa vào không đo lường được vậy nếu chúng ta không đo lường được mà chúng lại áp cái thông tin vào đấy thì điều gì diễn ra nên chính vậy chúng ta sẽ mãi mãi trở thành những nhà đầu tư khốn khổ mãi mãi chỉ nhà đầu tư vừa bán xong cổ phiếu lại lên lên xong không dám mua nữa và đấy là câu chuyện của phần lớn chúng ta và chỉ một vài tuần tới thôi ạ khi mà thị trường bắt đầu tăng tốc nhà nhà nói đến cổ phiếu thì chúng ta đã ở trèo trên đỉnh cái cái cổ phiếu trèo trên đỉnh ngọn cây và nhiều anh chị em vẫn đang nằm ở trên đỉnh ngọn cây nhiều cổ phiếu mà chúng ta không biết được vậy khi mà cổ phiếu đạt đỉnh nó không thể phân phối trong một hai tuần được mà phải phân phối trong nhiều tuần thậm chí là nhiều tháng vậy các cổ phiếu nó thay nhau phân phối ở đây chúng ta thấy là những cái cổ phiếu này bắt đầu phân phối VPBank nó sẽ cần nhiều thời gian để thoát ra Liên Hợp Quốc Banh, vít banh và một vài cổ phiếu đây là cơ hội để rũ bỏ các nhà đầu tư yếu ứng viếng một vài cổ phiếu đây chỉ nhá một vài cổ phiếu đây là cơ hội để thoát khỏi những nhà đầu tư yếu bóng vía những nhà đầu tư không có kiến thức những nhà đầu tư gì ạ à, không có trải nghiệm những nhà đầu tư gì ạ à, chỉ muốn gì ạ à, mua theo mách nước một ai đó nên chỉ cần trong lúc này chúng ta chỉ nói là hãy bán giảm hoặc là giảm thiểu rủi ro hay là quản trị rủi ro hay là kỷ luật vậy kỷ luật nó là đâu ạ thế nào là kỷ luật thì chúng ta không biết thế nào là kỷ luật vậy kỷ luật là gì ạ chúng ta có kỷ luật được không ạ theo anh chị em có kỷ luật được không nhà mình có kỷ luật được không ạ nhà mình ai đã kỷ luật rồi từ comment nhé kỷ luật mà không hiểu về thị trường nó vận động làm sao thì làm sao có thể kỷ luật được quản trị cảm xúc mà không hiểu thị trường nó vận động làm sao làm sao quản trị cảm xúc được đúng không làm sao có thể quản trị cảm xúc được mà thiếu thiếu cái gì ạ hiểu về nó thiếu nắm được nó thì làm sao có thể quản trị cảm xúc được thiếu cái nguyên tắc hoạt động của nó làm sao quản trị được nên chúng ta vẫn giống như cái con bập bênh nó diễn ra thế bây giờ nếu mà trong cái điều kiện này thì Dũng có một số các lời nói để anh chị em có thể nắm rõ được thứ nhất là anh chị em cần phải gì ạ cần phải hiểu là nếu thị trường nó vẫn còn cái sự đấu tranh giữa hai nhóm đầu tư cá nhân là nhóm đầu tư nhỏ lẻ ông thì bảo lên ông bảo xuống một số anh chị em là bắt đáy một số anh chị em là thoát hết ra và đứng ngoài thì đấy vẫn là đang sự đấu tranh hay chúng ta gọi là tâm lý đang ở trạng thái lưỡng lự còn đến lúc nào đó thì ông nào ông bảo là thị trường đang tốt lắm mua đi bởi vì đây là cơ hội cuối cùng báo chí giật tít các chuyên gia nói là thị trường sẽ vượt qua rất nhiều các mốc nọ mốc kia thì đó là lúc mà chúng ta cần phải thoát hết ra nhưng thoát thì chúng ta cũng phải thoát hết ra mà chúng ta cần phải thoát dần dần còn nếu anh chị em nào mà giỏi thì thay vì chúng ta thoát hết ra và dành khoảng độ 20 phần trăm lợi nhuận để có thể có những cái đợt mà bán cổ phiếu khi mà gọi là bán khống cổ phiếu hay là short đầu tư phái sinh nhưng ở đây chúng ta cần phải có một kỹ năng rất là điêu luyện thì mới làm được thì lúc đó chúng ta vẫn có thể một là chúng ta bảo toàn được cái lợi nhuận chúng ta hai là chúng ta có thể có một cái công cụ khác để giữ nếu anh chị em nào đầu tư số vốn lớn mà chúng ta không để không bán ra được đúng không thế thì ở đây chúng ta lại tiếp tục nói thêm một cái nữa đó là nếu anh chị em để ý một chút thì trong thị trường lúc này thì chúng ta cũng thấy một vài cổ phiếu vẫn đang giữ được nhịp gì ạ à? vẫn giữ được nhịp tăng vậy khi mà cổ phiếu vẫn đang giữ được nhịp tăng giữ được cái nhịp và an toàn thì khả năng thị trường cái khả năng thị trường mà kết thúc chu kỳ sẽ còn rất thấp bởi không ai có thể phân phối trong một vài ngày hoặc là không ai có thể phân phối trong một một vài tuần mà nó cần phải nhiều thời gian hơn những cái cổ phiếu bị thua lỗ thì vẫn cứ thua lỗ những cổ phiếu ta tăng tốc thì vẫn tăng tốc nhưng quan trọng là chúng ta có hiểu rõ là cái nhóm cổ phiếu nào là nhóm cổ phiếu mạnh hay không những cái cổ phiếu SSI HSI hoặc là những cổ phiếu đã chạy nước rút thì chẳng có lý do gì ở chúng ta lại tiếp tục mua vào đúng không không có lý do gì chúng ta mua vào nên chính vì vậy Dũng muốn rằng là hãy gì ạ à, nắm cho mình những cái công cụ thì ờ, ở đây Dũng thấy là mọi người đang rất là nóng thì Dũng làm video này để chúng ta có thể nắm rõ được cái cái xu hướng cũng như là nắm rõ được những cái động thái trong thị trường và một lần nữa thì ờ, cũng xin cảm ơn anh chị em đó là chúng ta hãy quan sát những cổ phiếu nào mạnh nhất thị trường giảm nó không giảm hoặc là chúng ta đang test test cái với với đáy khối lượng thấp hơn thì đây chính là cơ hội mà chúng ta có thể xem xét lại trong thời gian tới nhưng tuy nhiên thì để nắm rõ được sâu hơn thì chúng ta hãy hẹn nhau chúng ta vào tối hôm nay Dũng sẽ phân tích cho chúng ta kỹ hơn về thị trường chung phân tích chúng ta hiểu thấu hiểu hơn về thị trường chung trong buổi tối hôm nay có khoảng 9 giờ 9 giờ tối Dũng sẽ phân tích cho chúng ta khoảng một tiếng 9 rưỡi 9 giờ đến 10 giờ anh chị em nắm rõ được hoặc là có thể trong thời gian đó Dũng không dám chắc chắn nhưng trong buổi tối hôm nay Dũng sẽ làm một video để phân tích cho chúng ta trong cái khung thời gian như vậy à, một lần nữa xin cảm ơn anh chị em đã theo dõi cái video này của Dũng và hẹn gặp lại chúng ta vào tối hôm nay xin cảm ơn ạ